và cứ thế ta vội vàng ngang qua và ngày đến cầu thầm nghĩa đến hiến em vô tâm trái tim ngày cũng bước đến yêu thương ngọt ngào trong tim anh chẳng biết có gặp lại anh không nào Aristo ờ, em đã biết nhớ thương Thêm chút ngại ngùng giờ đã vẫn vương Em tên là gì thế cho anh làm quen nhé Ôm chúng ta cùng chung lỗi về Hello anh em <clears throat> Hello Tuấn Anh nhá Hello anh Tú Yêu à Hello anh em Hello Lê Ngọc Hải nhá Giờ cảm giác mình đánh bài gì cũng ao tốt rồi anh em ạ Chịu rồi Thì bây giờ mình à, đánh ao tốt nhiều quá Thành ra là mình mới phải đi tắm xong cho nó tỉnh táo một chút thì không biết là tắm xong tỉnh táo thì nó đánh có gọi là khác không nhưng mà giống mình à, gì nhở giống mình vào bán kết xong bị loại lắm đánh nó không có cảm giác gì luôn đấy anh em ạ kiểu đánh bài gì nó cũng ao top á tóc mới tắm xong nó còn chưa khô nữa cơ còn yêu anh không em ơi hello sĩ nam nhá hello nagi nhá hello mọi người nhá cớ sao này lại ra đi khoảng cách sẽ chia đôi ta anh cùng chẳng muộn như thế đâu mà anh tiếc thay cho cuộc tình chúng mình hạnh phúc nơi đây lại tan vỡ chiều em dìu anh tú mà ok nam bom ơi hay đấy nói chung là vô vòng trong thì né nam bom với cả binh à hai tài năng trẻ đánh kinh á nam bom đánh kinh á trận nào đánh cũng bay luôn á <clears throat> hẹn gặp nam bom ở chung kết nhá thế nhiều à hello ờ, thế dự nhá <clears throat> thế nhiều à chẳng biết có đang có một ngàn sao nhưng không biết tặng kiểu gì á đang có một ngàn sao mà lại không biết tặng kiểu gì à <laughs> chịu rồi thế thì mình chịu thật ra là em tú cũng chưa tặng á chưa tặng ai bao giờ không thật ra là mình có tặng rồi nhưng mà mình tặng bằng sao free cơ nên thành ra là mình cứ bấm vào mình tặng thôi xong rồi gắn nhắn gửi lời chúc đến ờ, idol của bạn <laughs> hello ozin ozin đang xem giải đúng không hello hữu thủy nhá giống có hẹn mà không gặp lắm mà giống anh tú đi ở à, nam à, bom nói chung là dạo này anh đánh sao sao á kiểu nó không có vào vào cái khớp á không vào với gọi là cảm game ấy thành ra là đánh toàn ao top à hôm nay có một trận anh hai hai chấm một ba ngoại binh ấn đột biến các thứ các thứ <tsk> xong vẫn cút thành ra là anh thấy dạo này anh à, chắc là một là do chơi chưa nhiều hai là có thể là meta chưa nắm ba là chơi kiểu nó chưa tập trung á chưa gọi là mắc binh nhất thì à, đánh nó hơi chệch choạc á nên chắc là từ mai phải coi coi lại cái vô chào cái rồi bye anh tú em qua xem hè đánh cổ vũ hè cái ok ozin ơi được em ơi anh có thể add in game em được không anh chảnh nhá nữa nữa nữa đâu đâu đâu nhưng mà in game là gì in game midfit là gì vậy vt nhớ là add rồi mà nhờ nhớ là add rồi mà ta vt nhớ add rồi mà ta meta này đánh khó vãi thật ra là meta meta này kiểu mình nghĩ là mỗi trận kiểu đánh một tình huống khác nhau á cơ bản là trứng lúc nó ra sớm ra muộn thành ra nếu mà ra muộn á thì anh em phải đép máu còn ra sớm thì anh em có thể chọn hai cách một là snowball hai là đánh theo kiểu hên xui ba là đánh kiểu đợi đợi cái ấn á thì đầu game thì mình sẽ bị đẩy máu các thứ á thành ra là mình nghĩ là mỗi trận sẽ là một cách đánh khác nhau rồi ss thì mà bốn game không có game bốn phút không có game mày má kiểu đánh ao tốt nhiều quá hay sao á nick này tính ra là hôm qua là gần một k sáu đánh đến hôm nay là còn một hai sáu mươi tám rồi ui em tú đời đi hello em tú buổi tối vui vẻ hello nguyễn thoái nhá chắc là anh diễn viên thôi chứ anh đánh hay lắm mà nữa nữa nữa diễn đâu anh cũng muốn đánh hay như em á mà có đánh được đâu nam bom đánh hay lắm đánh talon cũng hay đánh đỡ vẫn cũng hay đánh ghi cũng hay đánh kazik cũng hay đánh gì cũng hay xếp thì nhanh tay đào đào đào lu trích thì phá lu mình nam bom khá là hay ad em nữa à? ok tí em thú ạt nhá in game quý hộ hộ mệnh à tí nữa mình ạt nhá mình vô game mất rồi uầy tính ra là ao top nhưng mà vẫn gặp cái lobby full thách đấu này ui cầu giấy à anh fit với cả anh dũng hay sao á ngon nhá lobby là nhiều điểm anh em ạ chẳng biết có gặp lại anh nữa không này pew pew pew baby not right baby not right mình mới tắm xong cái sao chân của mình da nó cứ bị ấy nhở bị đứt đứt đấy nhở lạnh quá hay sao à hay là da mình mỏng quá anh em da mỏng quá hay sao á em hên thôi chứ trình độ sao bằng anh tú à không không không em hay hơn anh á trình độ anh không bằng em á em đen nhưng mà hay ấy còn anh đỏ nhưng mà gà năm bom ạ anh kiểu ờ, tự ra tướng các thứ ấy, nhưng mà anh đánh gà còn em là kiểu đen á zone đen nhưng mà em vẫn đánh hay ấy, xoay bài tình huống các thứ hay ấy. <clears throat> có thật em tú là bài vẫn ao tốt á từ nhá mình lấy con gì cho nó mình lấy con Darius đi nhở cho nó phong thủy một chút đi ui thật ra là lấy con Bobby ngon hơn con Bobby thì có dốc đồ luôn nhưng mà mình không để ý á thật ra là tên chợ đầu mình nghĩ là lấy ngoại binh này à, rót đồ là chắc là mấy con đấy ngon nhất nhớ ẹt nha anh tú ơi à ok nhá duy khanh ơi hello duy cang lê nhá hello phúc lộc nhá đấy như trứng hai mươi này là mình phải đép làm sao này tại vì khi mà nở ra quả trứng này thì mình nhớ đâu đó là khoảng một cái à, đồ ánh sáng nên thành ra là cần phải đép á và cứ thế ta vội vàng ngang qua đột biến à Ui, nhà này có Lucian ngon chưa? Hai con ba tiền. Hmm. Đột biến này. Đột biến rừng à? Đột biến rừng thì nói chung là chơi cũng được tạm tạm. Không, mình nghĩ là mua con này đi. Xong rồi mình sẽ mua ngoại binh nhá. Bỏ Darius đi anh em ạ. Mua ngoại binh đi, tầm này chơi ngoại binh cho nó dễ lên điểm, một là ao hẳn, hai là lên điểm hẳn. và cứ thế ta vội và ngang qua ac à ac không ngon lắm bỏ đi bấm con kia mà là không mua được xong ca cùng thể tượng sena luyện cung cả sức mạnh lớn nhưng mà mình đánh giá là bài xong ca cùng thần tượng này mà đánh kiểu cái lobby cái xẻng á thì nó sẽ không ngon đâu mình nghĩ là lấy luyện cung hoặc là sức mạnh lớn thôi em cảm ơn anh tô nhá anh sẽ chào em mà em cũng chào anh tô nhá sức mạnh lớn hoặc là luyện cung luyện cung thì nó chưa phọc bài đánh bài gì cũng được còn lấy cái sức mạnh lớn này là phọc sivir luôn à nhưng mà bù lại mình có con red sai ấy thì red sai mình có đấu sĩ các thứ luôn á đánh khá là ok hay là phọc một ván sivir nhỉ anh em nhỉ mình cơ bản là chưa muốn phọc á nhưng mà thôi phọc ván đi các bạn được một con tướng á dạy gì mong lấy nhở mình thấy nó khá là ok á nó không tệ lắm đâu sao lại một k hai vậy em tú mà em tú đánh tụt rồi em tú đánh gà quá em tú đánh bài gì cũng nào tốt anh em ạ kiểu bài hai ngoại binh ba ngoại binh hai chấm một mà em tú đánh còn nào tốt là mọi người biết rồi đấy từ nhá cái đồ này nó hơi gì gì á cái đồ này nó hơi fail nhá đồ này hơi fail hơi fail một chút chẳng biết có gặp lại anh nữa không này sức mạnh lớn mà bây giờ đồ như vậy à hà đánh đột biến nhở đột biến rừng thì thật ra là cũng không ngon lắm cơ thật đột biến rừng thì mình nghĩ phải có chó ghét đấy chơi thì được còn không thì thôi nhá khởi đầu của mình chưa gọi là đẹp lắm này nhưng mà cứ đép một chút đã nhá cứ đép một chút đã hello à hello lê quang hưng nhá nhà này là dumazeke à cho đép con uy lao đẹp bụp một kẹp con uy lao này mới búp ấy thành ra lên hai sao khỏe lắm nên là anh em đánh ngoại binh nhá đừng có lên hai sao nhá một đập ui đập được phát có khi chết con này luôn đấy chứ đùa đâu anh tụt điểm do đánh đỡ vần chứ gì à, có đâu do anh đánh gà na khi anh đánh gì cũng tụt á thật cảm giác anh đánh bài gì cũng tụt luôn đấy hai ngoại binh à bên ba ngoại binh hai một anh còn đánh top tám được cơ mà thì bây giờ bài gì vào top được anh tú gà rồi anh tú hết thời rồi anh tú hết thời mọi người ạ đánh z sai đi á đột biến red sai á phải không vậy phải không vậy từ từ nhá mỗi hai đòn đánh tướng tiến công nhận 75% phần trăm tỷ lệ chí mạng trong đòn đánh tiếp theo à mà bây giờ mình có chó ghét nè hay là làm một ván nhở hay là làm một ván nhở? khá là hay á từ nhá nhưng mà bây giờ mình không tích tiền được anh em ạ cơ bản là bây giờ bài của mình chưa tích tiền được chốt rừng đi em tú mà để em tú xem nhá cũng được á cũng hay á nhưng mà đánh ghét sai nó nghe nó có gì được quá không ghét sai cắn mục tiêu gây 169 sát thương vật lý và tự hồi cho bản thân 200 máu nếu đã cắn mục tiêu trước đó mụ sẽ được hồi 275 máu à nhưng mà tính ra mình nghĩ là cái bài này tí nữa làm báo cát cho người ta đấm á thật nó hơi tù á đột biến rừng thì cũng không gọi là ngon lắm bình thường thôi còn không thì cứ để đép một chút đi chào đấn tù à chào lưu thiếu hoàng tấn tù là tú đần à vậy bây giờ hoàng đần là hình hình đoàn à chào hình đoàn hoặc <laughs> do anh không stream cho em xem mà phải không vậy ui sắp ba ngoại binh rồi này từ từ nhá mình phải ba ngoại binh á phải ba ngoại binh ấy, anh em ạ phải ba ngoại binh á nhưng mà chắc là mình không đánh đột biến đâu anh em ạ đánh đột biến này nó tù lắm mình chỉ bỏ vào một tơn đép cho vui vui nhá vui vui chưng chưng thôi và cứ thế ta vội vàng ngang qua nhà này tái chế mạnh ngài, nhà này mạnh ngài. mình nghĩ là mình thua hết á chả win được ai đâu thành ra là cứ đánh lu một chút đi xuống lấy tướng nhá nhà này bốn chết hợp lý này nhẹ nhàng quá anh em ạ vào urs em gánh nhở hay là tí đánh hay là tí đánh ấy nhở urs nhở chứ bây giờ mình cảm giác đánh cờ mình không có thông loạn không không kiểu không thông ấy được cái cái não á với cả không loét được á nhiều khi bài mình bài đẹp luôn á nhưng mà mình đánh tệ lắm cảm giác sẽ có những cái thời gian mà kiểu anh em không muốn chơi luôn á có thể là do một cái gì đó thì không biết là có nên chơi urf không em tú game nãy top một không á em tú game nãy là game nào anh hoàng à quên anh long game nào anh long game ờ, đánh giải hay là đánh đánh đánh đánh ranh nhưng mà cơ bản bây giờ mọi người đang like đánh giải cắt giải ổn quá anh em ạ nhưng mà em tú like cho mọi người coi cho vui nhá anh em nào mà không coi giải thì xem mình nhé cung khá là ngon nhá nhưng mà bây giờ mình đang ở máu trên nào khó vậy khó vậy vậy mình lấy cung hoặc là à, quên mình lấy kiếm hoặc là găng ui Queen cầm nước mắt à? Nhưng mà Queen cầm nước mắt thì lấy về nó hơi tù anh em ạ, mình phải lấy kiếm á. Lấy con Queen về là mình bị tù luôn. Thả con Queen ví dụ mà cầm mấy găng hay là cái gì đi thì mình lấy được. Găng đi, chứ bây giờ cầm nước mắt về đồ mình đã xấu rồi, không còn lấy thêm mấy nước mắt về là cút luôn á làm gì có não đâu mà thông á mình không có não á ơ mình tưởng là ai cũng có não chứ quan trọng là não to nó nhỏ chứ đúng không tẹo urf mời anh với à được nhá được nhá để để em chơi urf nhá red sai hai à red sai hai vào liệu có win không liệu có mạnh quá không bây giờ vẫn chưa có ngoại binh này vẫn chưa có dốc đồ này vẫn chưa có ngoại binh vẫn chưa có dốc đồ mà bây giờ lên hai sao à nhà này thì mình nghĩ là mình thua được lên con đét sai hai cũng không có đem đâu nhà này thì cũng mạnh mình nghĩ là lên được ấy lên đi lên đi mà đép máu anh em ạ lên mà đép máu nha lên mà đép máu nha game đánh giải nãy xếp kèo năm mươi k mà không xem được à em uh, em được top bốn rồi anh à, em được top ba rồi anh ạ em không được top một nha anh long ơi trận đấy em được top bốn à top ba thôi trận đánh giải kiểu em đánh uh, cái thế bài nó hơi gì gì á nên em được top ba rồi nhưng mà em vào được bán kết rồi khá là ngon một cạp không một cạp không một cạp một cạp không hai hai hai bán đi bọn này tích tiền chúng ta cơ bản là dốc đồ ấy mình muốn giữ lại quá thôi mình nghĩ là tích đi tích đi nhiều khi đau sau không ra mình thọt lắm xuống danh đồng săn chè đi á chè đang đánh urf mà mọi người nãy mình có xem live của chè một chút á chè đang đánh urf mất rồi hello trần thu nhá chứ bây giờ mà chè đang đánh ranh là mình săn luôn đấy chứ kiểu bây giờ tìm niềm vui thôi anh em ạ từ từ nhá cảm giác ngoại binh nó không ra anh em ơi xong rồi bọn dốc đồ này nó cũng ra một đống này bây giờ mà bán con này đi thì mình thích được tiền nhờ mình muốn đợi ngoại binh quá cơ bản là mình ôm từ đầu rồi hoặc là mình bắt lại mấy con này đi nhà này không đòn mình đâu đúng không từ nhá có nhà chơi mình nhâm ạ không được không được không được không được mình phải yếu hơn đấy, mình phải lu á mình mà win là chết á như vậy chắc là mình vẫn lu này cơ bản là người ta có có con ờ, bobby hai với cả con vách tanh được á bài mình không tanh đâu thành ra là mình nghĩ là mình lưu được em tú tuy là hơi gà nhưng mà vẫn tỉnh vẫn tỉnh ấy nhưng mà thua nguyên nhà đau vậy đau vậy thôi thua ba con còn hơn là ấy nhá còn hơn là cho này vào là thắng á vào chung kết xét kèo tiếp bảo ok nhá em cảm ơn anh long hoàng nhá hồi chiều anh cho em kèo nói chung là động lực khá là cao ấy thì nói chung là lâu lâu kiểu đánh nó hơi bị cho ke á, có mấy anh em kiểu cho kèo ấy, đánh đánh bay hẳn thì nói chung là được mọi người động viên các thứ ấy, khá là vui chỉ biết nói là cảm ơn thôi tìm niềm vui à <laughs> niềm vui gì đấy niềm vui đấy là cái từ nhá rồi cái bọn dốc đồ với cả bọn ngoại binh nó chết hết rồi mọi người mình nãy giờ hình như là đang thiếu một con dốc đồ với cả một con ngoại binh khá là lâu rồi mà bây giờ nãy giờ nó ra cho mình chó gát nè các thứ các thứ khá là nhiều hơi phé đấy hơi phé đấy một cái ấn tiến công mà Zira hay là bán ngoại binh thì anh em nhở ngoại binh tầm này thì hơi muộn bây giờ mình phải tích tiền đấy đấy đấy mà lấy con queen về là mình có hai nước mắt là phế luôn á mazaha bỏ này ngoại binh ngoại binh hoặc là dốc đồ đi cho mình đỡ nghèo cái Ê, nhưng mà cảm giác nhìn đồ nó phế nhở tí nữa mình phải dùng cái đập đồ á phải dùng cái đập đồ này á đây rồi đấy phải có một trong hai chứ cho người ta một trong hai với được nhá không sao mà anh đây rồi em ơi nhà này ui nhà này yếu thế mình sợ mình gặp nhà này ấy, anh em ạ gặp nhà này là mình win á bây giờ mình chịu thêm mất máu thêm một rau ấy nhá mình sợ gặp nhà đấy á gặp mà đấy là mình mất xích là mình nghèo lắm cơ bản là nãy giờ mình đang muốn giàu á gặp bài này đa bản năm cũng ok này nếu mà để con đét sai chắc là đép được hai con nhưng mà để như vậy thì mình sẽ chắc cốp hơn nhá cố lên cookie ơi anh tin em anh tin em mà xong rồi em không giết được con nào à hôm nay em thấy game đầu căng em năm rao năm mươi bốn máu không ngoại binh không dốc đồ <laughs> nhưng mà hôm nay game đấy là em giàu đúng không anh nhớ là em giàu xong rồi em đánh bách lại bằng bài kazik à zone bảy kazik đúng không kazik hai đúng không game đầu thì anh đánh cái gì nhở à game đầu anh gặp cái nhà anh đang win bốn đấy xong rồi anh gặp ông nghĩa đen đi á gặp anh nghĩa đen đi á có con gì nhở có con uh, con gì ta con mo hai trên đầu cầm cái thú tượng ạ đúng nản luôn á thề à vẫn nhốt là vậy thôi mình ấy đép bình thường nhá người ta ấy rồi thôi anh em ạ người ta đép bình thường rồi thì thôi mình nghĩ là lên cấp rồi lên cấp rồi đép bình thường rồi bây giờ ra được cho mình cái bao ran này đẹp kiểu xoay đồ á đồ mình hơi xấu hơi xấu một chút không gặp nha gặp này level năm à level năm thì hơi yếu nhưng mà bài mình thì không có đem cơ nên là không biết là ai win hy vọng là con mít to xả xả không trúng vào hai con đằng sau ấy, thì mình thua được á mình đép được một con thì đẹp cố lên ừ hai hai mình thua rồi mình thua rồi đã được một chết này thua bốn chết là còn mười máu à là năm mươi hai máu à khá là ok đấy ba mươi lăm máu đi làm cái hũ sâu sâu một chút nhá cho nó trâu trâu cho nó vui vui anh em ạ hello lê văn hùng nhá khi nào đánh giải lại anh nhá chắc là ngày mai mọi người ạ nhưng mà không biết là ngày mai bảng nào đánh trước thì nói chung là mai vẫn đánh tiếp á đánh bốn ngày bán kết lượt đi lượt về hai bảng thì không biết là mình đánh mai hay là mốt nữa hello hạ vân thiên ba trang bị khá là ngon nhá mình đang thiếu đồ đam nè đừng có ra nước mắt hay là gì gì nhá gậy gậy gủng gì nhá cho mình một cái cung đi một cái cung một cái găng là xin luôn một cái cung một cái găng ê đồ này rồi bây giờ đánh cv ờ, kiểu gì thấy chưa anh em thấy hôm nay mình chơi game kiểu nó bị gì chưa đồ này rồi đánh cv kiểu gì đồ này bây giờ chỉ đánh renta thôi đúng không Thề vậy thì mình chấp một cái lõi bạc hmm. chịu ôi lõi của mình xấu quá anh em ơi giờ mình biến tiến công nhá biến tiến công xong rồi một hồi không có đồ luôn á à si ba thôi bỏ đi bỏ đi xoay đi xoay đi chấp một lõi chấp một lõi đi chấp một cái lõi bạc đi hello phong nguyễn nhá long tham no si à ờ lâu rồi không thấy em thái thật long tham no si à hello em cầu hmm. <laughs> được thấy ha về vai cho đép con đi anh ơi chắc là mình đép được con uy lao ấy hợp lý này nhà này có chó ghét thành ra là mình thua bốn chết thôi đúng không hợp lý hợp lý cố lên được một con nữa thì đẹp nhá thua bốn chết thì là mười máu thôi là đẹp ok renda gọi là chiều anh đánh dưới sức á chiều anh đánh dưới sức là sao nhở anh tú sao cứ giấu tài năng khi đánh giải vậy phải là một phát full top một rồi được đi chung kết thế giới chứ. Hay đợt này đổi tên GF trẻ TFT thành GF trẻ ớt đi đợt sau đổi lại. Không phải đâu. Cơ bản là một phần trong giải mình có thể là bị tâm lý hơn một chút thật. Nhưng mà mình thấy nhá, lần này đánh giải của mình hơi đen đấy. Không, lần này mình tự thấy là mình hơi đen một chút. Cung à? Cung con Jihin cầm. Mid for thì có cái ấy luôn, Mid for thì có cái à, gì nhỉ? for thì có cái à, kiếm súng hoặc là nỏ xét luôn. Thật ra là lấy cái Jihin để mình làm cái quyền năng thì cũng ok nhở ê mình mà lấy cái cung của nhà này nhà này đi á thật nhà này cũng lấy nhà mày tái chế đồ khá là ok <laughs> hai hôm mới xem một k năm giờ một k hai à ừ, nói chung là hai hôm nay em tú đánh ờ, rất điểm khá là nhiều á nói chung là còn một nick một k năm nữa thì nó hơi ấy nói chung là đánh nó hơi hơi bị tụt tụt dốc tụt dốc không phanh nhưng mình nhá bài mình phải nổ á bài mình không có trụ được lâu á và mình cơ bản là cũng chả có gì gọi là đột biến trận này được hết vi à vi ngon nhá từ từ anh em ơi xe rua này như vậy tạm tạm đã vậy thì mình sẽ làm một cái kiếm súng cho con vi trước anh em ạ à quên một cái nỏ xét cho con vi trước để nó carry tầm này thì để như vậy tạm đã con này hai rồi đúng không bán đi đỡ bị rối anh em ơi nhà này blitz kéo à nhờ mình cần thua nhá mình cần thua ấy mình cần thua ấy mình phải cần thua á xuống một cái mốt đẹp luôn là xuống vội chứ thua đê thua đê thua đê đéo được mấy con là đẹp nốt con này nốt con này nốt con này là đẹp hợp lý tốt thua ba chết là ba chết là tám máu là ba mươi bốn máu mà mình nghĩ là mình nổ á tại vì bài mình trông nó không có hốp lắm đâu meta này ai đánh hay sẽ tồn tại à. meta này meta này mình nghĩ là đỏ thì ăn nhiều hơn hay chắc chắn là meta nào cũng cần rồi nhưng mà ý là meta này nó thiên hướng kiểu đỏ đen nó nhiều hơn á mình nổ bây giờ hoặc là không bao giờ nhá hai con galio trong khi mình có đánh galio đâu mình dồn một chút hai sao để nổ đấy anh em ạ phim đam này vần không cần lắm mid for hai à mid for hai mình nghĩ là ok đấy làm thêm một con đấu sĩ hai sao nữa không một con đấu sĩ hai sao nữa không không có rồi không có thì mình ego lại nhá như vậy nói chung là cũng thêm được một chút update thì không biết là nổ được chưa nhà này zin hai wow bịp chưa zin hai luôn zin hai vẫn còn hai mươi tiền nhá đao này thua đau ấy, anh em ạ thua đau đau sao phải rôn mạnh à mà đau sau rôn không ra là đi nốt con được không nốt con một lít được không khó rồi khó rồi khó rồi đâu đâu đâu đâu hai mươi hai máu à anh ọp stream một tháng rồi làm set boy trai hết danh hàn quốc lên ba cái điểm rồi lộ diện ảnh thành người nổi tiếng luôn đi anh á anh ọp stream một tháng xong rồi chắc là anh à, về đồng nai anh à, <laughs> sống ẩn luôn á anh trốn luôn á <laughs> ọp stream một tháng à nghe đơn giản vậy một cái gì đây một cái xúc sắc à sách chọn ấn là khá là ok đấy cũng tạm tạm được nếu mà bỏ cái này đi thì không có ấy này không có cái à, cái kia không có cái uh, cảnh binh thì cảnh binh thật ra là mình nghĩ cũng không không sao hết top ba một trăm sao anh nhá ok nhá chào chúc quỳnh nhá được luôn chúc quỳnh ơi top ba một trăm sao mà từ khi nào mà mình đèo top ba đấy nghe đần đấy đừng cho em tú đừng cho tôm tú đồ trùng nữa kiếm súng này đồ này hơi xấu nha không có gì đẹp luôn á thật nhưng mà mình thấy bài mình yếu quá thật sự luôn á bài mình chưa biết là nổ ở đâu á delta hai con vi hai con rồi này bây giờ lên một trong hai đi thì đẹp mình nghĩ là để con queen đi mình đủ tay ở trên rồi không cần con ấy đâu mình phải rôn á mình không rôn là không nổ đâu ok này một con hai sao đã hmm. sojin tí kia làm quyền năng rồi đúng không cái này chắc là làm sojin sojin nhờ bây giờ mình phải kiếm một con ngoại binh khác đã mình mới đổi đồ renta được xong rồi mình thêm hoa kỹ vào ê cảm giác vẫn phải v2 mới nổ được á thật tại vì con uh, à, midfor này cầm đồ này không ngon lắm anh em ạ một kẹp bắn chết không ui tưởng con kia đỡ đạn không chết luôn thì đẹp à nhà này bờ năm hai khó khó cho em tú á bỏ cánh binh đi em mà ừ em tú đô na ấy đã nhắm tú đô na cái cái ấy đã v 2 mà không nổ nó thì bịp này ok ok mình nghĩ là như vậy thì nổ được ai như vậy được nhá từ đã như vậy mà không nổ được thì chịu nhà này à ui nhà này kinh đấy cá chê các thứ các thứ mình nghĩ là nổ được á gặp mẹ này à mình nghĩ là cho con queen đi con queen nhiều khi mù rồi con này một phát đấy khá là ngon con mid không cần đâu bán gp chita à <clears throat> nhà này á nhà này nhiều khi thuật sư nó chảy chảy không biết là mình có ăn được không ấy chứ con vi của mình cơ bản là chỗ quyền năng hơi yếu anh em ạ cố lên vi ơi vi tanh không nổi luôn mà Ui, bọn thuật sư này đúng rác luôn á ê giống đi luôn vậy dao này là ba máu à bài như vậy vẫn chưa nổ được bịp thật con vi của mình chiếu quyền năng ấy hơi yếu anh em ơi hmm. mà bây giờ zone thì zone cái gì u là trời trẻ zone gì luôn đấy thật zone con kia hai à bài mình bây giờ lì nhá ui gặp nhà này là mình chết luôn á gặp nhà này thì mới ra nổ được này gặp nhà này thì... hay là bỏ bớt một con ấy ra nhở bớt đấu sĩ ra không mình nghĩ là đấu sĩ đang ngon quá bỏ đấu sĩ đang không được cơ ê gặp bài này giống đi lắm bảy đột biến nhưng mà từ từ nhá ở đây thì xẻ đam mà con này được luôn hũ mười hai á em tú sắp chết đến nơi còn hũ mười hai gì đấy nhà này thì bảy đột biến thì nói chung là trâu nhưng mà hiện tại chưa có nhiều đam á mình nghĩ là lo được lo được ông ta nếu mà lo là con vi ấy cố lên vi ơi bắn đi làm cái gì đi ê bài này mà không nổ được này à nổ được là xong rồi con vi này không có quyền năng yếu nhờ nó kiểu cơ bản là nó không carry được một chút nào luôn á mình gặp nhà kia thì nổ được ấy nổ được là mình bách chắc luôn đấy con cá này cầm cái gì nhở con cá này cầm cái xẻng này về hai xẻng xong rồi có form luôn á bài mình ren ta hai v hai có yếu đâu nhở mà cơ bản là bài ấy quá bài này trâu quá người ta có cái này á cơ bản là có cái đại bác á thành ra là mình à. em có biết chơi không vậy à em nhưng mà em đánh nó đâu có bị sai gì đâu đúng không cơ bản là vào cái cầu đen ấy chắc chắn luôn bây giờ con vi của em không có quyền năng thì nó yếu như thế em biết làm sao bây giờ gặp nhà này đi cũng được này nhà này chưa có gì này gặp nhà này thì người ta con bờ răm hai có bút rồng gặp nhà này thì thuật sư bài thuật sư mình thấy rách rách kiểu gì á khó ăn bài thuật sư lắm bài thuật sư mà không có victor nhá kiểu không vào đam luôn á <laughs> anh bị gớp chè nhập mà giống lắm giống lắm một hai một bốn hai ngày đi ba trăm điểm wow game này ấy game này hay á urf em à thôi urf để tí nữa chơi mọi người ạ bây giờ chơi cờ một tí đi mình phải đánh một trận vào top á mới chịu được á <laughs> game này có cho mình chơi nữa không vậy từ đã chọn con bé khác đi mình xem con bet nào gọi là phong thủy vào tốt của mình đây này con bet này này quy quy tia chớp đi bây giờ phải cho mèo bây giờ phải cho mèo top bốn thôi <laughs> ê con dù không con dù hồi trước là mình nhớ là mình đánh lên điểm á không con quy quy này cũng được không đủ à thiếu sao mất à đổ cái sân đấu cái làm cái sân đấu mặc định đi hmm hồng pháo hoa hoàng tinh hắc tinh không có hắc tinh không nham tinh tứ thạch lam bảo khiết bạn hồng tinh à không có hắc tinh à ê mắt mèo nè làm một chút mắt mèo đi quá sai em nổ bằng uh, bit for anh thấy em đi rồi xong người ta úp hết rồi mới đổi qua thì đi ừ nhiều khi em uh... nhưng mà em nghĩ là lobby đấy nó cũng update nhiều á xong rồi uh cơ bản là con vi của em không có quyền năng ấy trông nó yếu hẳn luôn ấy kiểu nó bị bị đấm mấy phát là chết luôn rồi ấy thật mặc dù là vi hai nhá bình thường vi hai cầm cái quyền năng thôi kiểu nó câu thời gian các thứ luôn khá là binh nhưng mà đây vi vi vi hai cầm một cái nỏ xét không ấy trông nó yếu gì đâu á. cơ bản là tơn ba mảnh đồ của em ấy hơi xấu thành ra là niệm luôn at uh, à, in game mà ok ok ok đây đây đây đây <laughs> kpi chín trăm giống đấy có được đâu có được đâu có được đâu anh tú có nhận momo không nhỉ nếu có làm kèo top một đi giờ sữa 50 k lấy lại điểm đề ok thông phạm mời được luôn thông phạm mời anh tú cảm ơn nhá <laughs> người chơi hệ tâm linh à. <laughs> hệ tâm linh ê đao đấy có con tam ken cầm xẻng đúng binh luôn đấy thật đao đấy mà nổ được thì ối rồi ôi ấy ê mà cảm giác dạo này mình đánh ngoại binh hơi nhiều á ngoại binh này trận trước mình đánh ngoại binh này trận này thì uh, trận này hôm nay mình đánh hay này kiểu nhìn nó hay hay á nhưng mà vẫn <laughs> trận này top năm Renta, trận này mình không có quỷ thư thành ra là hơi đuối. Tính ra là mình hay đánh Renta cũng khá là nhiều. Không còn xuất hiện những kèo top một mà là những kèo top bốn <laughs> kèo top bốn à, top một Ê, tính ra là bữa anh à, anh edit của mình ấy bảo là dạo này không thấy em đánh top một vậy. Để mình xem coi. Không có một trận top một nào luôn. Ê, có thực sự là cái tft này còn à, mình còn chơi được không vậy trong này số view tỷ lệ nghịch với trình độ à tỷ lệ nghịch tỷ lệ nghịch à hay á hay á hay á chỗ yêu cầu các bạn kìa tú ad em game tú ad in game anh được không mà được luôn anh chiến nhưng mà anh cứ đọc đê để tí em cho chứ bây giờ em cũng không biết in game mọi người là gì á top bảy năm mươi sao <laughs> ok ok ok gặp lobby này luôn Ê, bây giờ từ khi nào mà mình từ khi nào mà mình gọi là cốt lây của trẻ nhở cảm giác đánh bảo tốt bây giờ nó bị khó anh em ạ với bài delta vi là con gánh nên có vuốt rồng với quyền năng nổ chắc à, ừ. thống quyền năng yếu quá thuật sư meta renta trông đuối đuối anh tú á ừ thuật sư meta kiểu renta kiểu không có victor á không có victor nhá kiểu kiểu đem mà con renta không ấy một hồi bọn lulu các thứ ấy, nó búp hết anh em ạ nó búp nó hồi phục hết luôn thành ra là đời đi chẳng biết có gặp lại anh nữa không này Aristo em đầm biết nhớ thương anh tú non dậy anh tú lúc nào cũng nông ăn mà ê lấy cung nhá đánh đam đi làm một trận đam đi em tú ờ, đánh đánh phép cảm giác không vào top nổi ấy Ê, lần đầu tiên tranh đồ win này dạo này kiểu mình đánh đánh ấy tranh đồ nó hay bị thua lắm cái em tú này càng nổi tiếng càng đánh mất phong độ à <laughs> có đâu em tú có nổi tiếng đâu bất cả em tú có phong độ gì đâu đánh vào nó cầu đen thì cứ ao tốt thôi thật ra là bây giờ mọi người đang xem giải hết rồi nên là cũng không có ai xem mình nhiều lắm nên là thôi mọi người xem giải cũng hay mà mình like lên chẳng qua là mình chén chén thì mình like thôi ấy. chứ thật ra nếu mà để bình thường chắc là mình cũng chả like đâu cơ bản là <tsk> kiểu ngồi không không biết làm gì á like lên cho nó vui vui anh em ạ like lên thì, thì cho nó vui top một nào em tú ơi à ok nhá hà vân thiên ơi chưa không biết đánh ngoại binh meta này hơi khó bách thật á ừ, đánh ngoại binh nói chung là phải tùy bài anh nghĩ là tùy bài bách thì bách chắc chắn là bách được nhưng mà ý là tùy bài nữa cơ ê nhà này afk à với cả kiểu nổ thì nổ sớm ấy tại vì anh nghĩ là ít máu á kiểu gì cũng sẽ thua một round thôi kiểu nổ tầm 30 máu hoặc là 20 máu 20 máu anh nghĩ là ok rồi kiểu 20 máu thì chắc chắn là hú sâu á thì nó bách hẳn luôn còn nổ kiểu như anh là hay ít ít máu á thành ra là thua một round là đợi đi rồi nên hơi khó xem giải ở đâu vậy em tú à xem giải ở bên kênh anh slide đó mọi người ơi hai thần tượng à làm một trận thần tượng không nhưng mà mình nghĩ là lấy kho đồ thì nó ngon hơn cơ hai thần tượng có được tiền đúng không nhở hình như là mình nhớ là hai thần tượng được tiền á cơ bản là bây giờ mình cũng chưa biết thần tượng ở đâu thành ra là lấy thần tượng nó hơi khó nếu mà mình có con sena là mình lấy thần tượng á nhưng mà thôi không có thì thôi nhá tốc đồ ánh sáng à khá là ngon á quỷ thư à quỷ thư mình nghĩ là không không cần đâu ê trong đây chắc là cái bốc đồ ngon nhất rồi á u nhiều hai sao chưa ê bài này nhìn có à trận này nhìn có vẻ xanh chín hơn á ngon nhá mình lắp cho con này đi blue với cả áo choàng à nhìn có vẻ trận này kiểu tươi tươi tắn hơn á tươi tắn hơn á và cứ thế em vội vàng ngang qua đái máu ở zeke keo làm một trận cv không lên cấp thì không có gì hết đúng không đột biến này thì bỏ đi anh em ui giáp lửa với cả cái gì đây điên à mình đang muốn úp cấp để cho con gì vào cho con sinh nghịt vào mà mình đang muốn lắp một cái xe ke luôn á bày đi có thể cho Catlin tanh một chút cũng được Catlin nó ra chiếu sớm được á khá là ok cái này tăng được mana đúng không à quên mất là cái này nó không không tính mấy cái đồ ánh sáng nhỉ quên mất nó không tính hiệu ứng nó có tính không ta hình như là mình nhớ là nó tính mà đúng không ui cát lin sắt lửa <laughs> cát lin tanh hồi phục không phải năm máu mà từ từ đó mình mua con gì tanh được nhở mua con uh... À, camille đi camille tí có máy móc á kẹp nhà phát minh có máy móc ok hơn đấu sĩ à ui vuốt bẫy ngon nhá đồ này khá là ok á cho con heo vào đi nhở cho nó trâu trâu chó hay như vậy không hai đấu sĩ à hai tái chế cũng được mình nghĩ là hai tái chế đi cơ bản là bây giờ mình chưa lắp cái cung được cho ai thì lấy tái chế chắc là ngon hơn <clears throat> bờ lít bên kia à mình có ấy mà nhờ mình có vút bẫy mà nhờ mình có vút bẫy thì không sợ ấy lắm không sợ bờ lít lắm tươi xong đôi tám chạy tiếp à em tú à không chạy em tú lại đi chết không chạy được dạo này em tú đang bị nghiện lai ấy thành ra em tú lai được <laughs> kiểu hôm nào lai nó bị buồn buồn chán chán em tú mới chạy thôi còn à, còn bình thường vẫn lai mà cố lên tim ơi cát bắn được một lần nữa đẹp cát hợp lý nhá mua lại con này đi bài mình có blitz nó thì đẹp hơn nhở blitz thì kẹp được vệ sĩ luôn đấy thì ngon hơn trận này đánh win trích này bỏ ngoại binh đi cũng được ui ba dốc đồ ba dốc đồ thì bây giờ phải bỏ cắt lin ngon nhở cơ bản là bây giờ mình đang muốn đánh win á, ba dốc đồ nó hơi gì gì á lên cấp thì cho con này vào đúng không nếu mà mua ba dốc đồ thì không đánh win được thôi trận này đánh win trích một trận nhá mà mình nghĩ là không để con này kéo đâu nhá không để bị kéo được anh em ạ vậy đi win được thì mua con này nữa là đẹp này tí nữa mình có con di zillion nữa thì mình thay form nó đẹp hơn nhà này có seraphine à nhưng mà seraphine nó luyện cung á mình nghĩ là không mạnh bằng con kathleen của mình cầm đồ này đâu một bắn bài mình có đấu đấu sĩ với cả tái chế chắc là tanh được nhờ như nào winner winner winner em tú lấy lại cảm giác win trick ấy bóc đồ ánh sáng đầu game siêu khỏe thật ra đầu game hay cuối game cũng khỏe cả nói chung là ok hết tại vì uh, cơ bản là có hai sao là khỏe ừ phải có hai sao cơ còn một sao thì bình thường một sao thì mình nghĩ là những cái con kiểu như là gp này lucian này hoặc là mấy con như kiểu trin á mấy con mà kiểu cầm được đồ đa dạng thì mình nghĩ là khỏe còn không thì <tsk> nó cũng hên xui á lần thứ tư xem like à hello minh phú nhá <laughs> lần thứ tư à ui hello mọi người từ kênh chị hà sang nhá em tú xin chào mọi người nha chúc mọi người một buổi tối uh, cuối tuần uh, thật là nhiều niềm vui mình chắc là đánh si viên nên là lấy ấy anh em ạ ê lấy con heo về không hốt văn heo hai không hốt văn heo hai đi nhở lấy cuồng đao về nó hơi tủ á với cả mình chưa muốn lắp cái cuồng đao lắm mình muốn đợi cung xanh hơn em lại về với anh tú đây à ơ em không xem giải à ấy ui con này ngon thế hai da kia ngon nào từ từ nhá dao này cần phải bích tướng hợp lý này con này thay vào đây đã con này thay vào đây à đâu con này chứ thay vào đây thì khá là ok như vậy thì bán đi con này bán đi con này uhm. bài mình không tích tiền được anh em ạ cơ bản là ấy quá từ từ đi mình nghĩ là có hút máu có hút máu ánh sáng á con cát hồi phục chắc là win được không thua đâu ui nhà này ba mươi tiền à bài mình không có tiền nhưng mà được cái win trích đúng không một hai ba bốn năm sáu bảy tám mà bán hết đi thì mới tích tiền được anh em ơi là mình nghĩ là tích á phải tích á thôi tích đi tích đi tích đi tí kiếm dốc đồ lại bù tiền nhá hello anh tú form gớp trèo quýt lớp mà hello quang dũng em tú này có con đêm nữa không à em tú hôm nay có con đêm ui anh à, tô muốn em tú con đêm không anh tô có muốn không hay là cho con gần a cầm nhớ anh em nhở gần a cầm mà nhưng món cái lin hai đang ngon quá mình không muốn bỏ á bài mình bây giờ có thua được ai không nhà này ê nhà này hơi kinh nhá mình thua được á nhà này cơ bản là họ đang đun nhiều đồ với cả tanh khỏe khỏe ui mình thua được ấy nên là mình úp cấp đi anh em ạ chiếu được ngài chiếu được ngài nhưng mà sếp con gna hơi đần một chút sếp con gna hơi đần một chút chào em lần đầu xem stream của em mong được em chào chào chị vi con kathleen camille cứ hai giao sớm là win trích dễ mà em tú ừ, con camille con camille mới cũng khỏe Ê, bài mình dẫn được một cái chiếu này là con kia không bị kéo à bịp bợm nhờ khá là ngon đấy bằng chiêu mấy khi được một trận đánh nguyên trích đúng không tí nó đập cái trứng này ra luôn là đẹp hề đi rồi nên thôi không xem nữa à. ok nhá ozin nhá bài mình có con seraphin rồi à seraphine cuồng đao này mày quá nãy không lấy gậy anh em ạ cuồng đao với cả cái này à đập luôn nhá đập luôn nhá đập luôn nhá người chơi hệ đập nhá đập luôn nhá nhà phát minh cảnh binh với cả cái này ui hay là một trận cảnh binh nhỉ anh em nhở cảnh binh thì đánh ấy luôn đánh dây xì luôn cảnh binh thì test được bài luôn nhưng mà nhà phát minh thì đánh dễ hơn thôi mình nghĩ là đánh cái nào dễ hơn đi tầm này em tú cần vào tốt quá em tú cần vào tốt quá mua seraphim lại cái cảm ơn ờ, trần giang nam nhá cố lên nào tốt một nhé cảm ơn bạn nhiều nhá <laughs> từ khi nào mà em tú phải cố lên các thứ vậy trong đần ui hai con Nelry bài mình chưa đủ ấy nhở chưa đủ uh, chưa đủ anh em ơi chưa đủ chưa đủ cái gì nhở chưa đủ uh, ba nhà phát minh à lắp cho con này trước đã nè lắp một cái uh, quỷ thư một cái cung xanh em ạ chắc chắn là một cái cung xanh bây giờ lắp cho con gần na trước không hay là lắp cho con dích mình nghĩ là lắp cho con dích đi con dích đang hai sao này tim băng tí cho eco với cả một cái ấy nữa cũng được nhở tim băng tí cho eco xong rồi mới quỷ thư nữa là đẹp á bài mình nghĩ là mình lắp đồ đi trận này mình muốn đánh win nó thành ra là mình lắp đồ xong rồi tí nữa ra gì mình đánh cái đấy nhá tại vì tí nữa dù gì cũng phải có con eco mà đúng không bằng chiêu một húc nếu mà rao nãy mình mình mà con vi sớm nhá thì mình lấy cái cảnh binh thật đấy chứ đùa đâu kiểu phải có con một là con vi hai là có cái gì gọi là heo hai hay là gì cơ thì mình đép lên tám lên chín á để hốp dây xi nó dễ hơn còn tầm này kiểu chỉ có mấy cái con này không á lấy cảnh binh nó hơi hơi hơi hơi ghê đờ raven à đờ raven thiếu một con nhở bây giờ mà úp cấp luôn thì cũng chả giải quyết vấn đề gì mà bây giờ nhà này thì mạnh nhà này mạnh lắm ấy nhá ui nhà đấy kinh á gặp nhà này à nhà này chắc là win được chứ đúng không có mỗi con heo hai thôi mà chả có gì hết thành ra là chắc là win á một chút di hin nhà phát minh đi đi em tú à ok nhá nếu mà ra em tú chơi nhá em tú đang tính à, đánh di hoặc là đánh uh, thôi thì nói chung là ra gì đánh đấy còn không thì đánh uh, nói chung là cung xanh thì mình nghĩ là đánh gì cũng được mà rau này ra cho mình một cái lõi gì gọi là combat đi lõi gì ngon ngon một chút để mình giữ cái trích này các, mình cơ bản là hơi nghèo nhá ạ kiểu úp cấp lúc đầu á nó hơi mạnh nên là hơi nghèo thì anh em nào đang xem mà chưa like cho mình tiện cho mình xin một like nhá thank you anh em nhiều nhá mỗi anh em gọi là bỏ ra vài giây giúp cho mình một like với bùm ui lấy thêm đồ hay là lấy thêm tốc độ đánh nhở hay là bây giờ mình lấy full đồ không nói chung là hai cái này cái nào cũng được mình nghĩ là có ke rồi thì lấy thêm đồ đi lấy thêm đồ đi nhiều khi đồ tanh cũng khá là ngon ui đồ tanh thật này súng hải tặc thì có con Catlin ngon nhưng mà bây giờ mình cơ bản là <tsk> ấy rồi nên là mình lấy một tanh đi từ từ nhá bài mình úp cấp được rồi á như vậy này đang thiếu con dích không đúng không con dích không thì bây giờ đồ này đổi cho con nào được không đồ này thật ra là không đổi được thì bỏ gần na đi thì mất tiến công cũng ok cho con này tanh cam mìu cam mìu à còn không thì bỏ hai con này đi nhưng mà bỏ công nghệ đi mình nghĩ là yếu lắm anh em bạn thật nhưng mà không sao anh em ạ cơ bản là mình muốn ấy á mình nghĩ là cái gì nhở mình nghĩ là lấy cái máy móc á bù tanh lại cũng được bù đam lại chứ không phải là bù tanh mình nhầm á giờ nếu mà đẹp nhất thì mình lấy được một cái quỷ thư đúng không kiểu tí mình đánh mấy đam luôn á thương em tú lắm nên tặng em tú hẳn hai like à thôi tặng em tú ba like đi nếu mà thương lắm thì tặng em tú ba like đi ok bài mình bây giờ mà có con gì nhở có con uh, có con vi hoặc là có con uh, jihin á kẹp vào đẹp kẹp vào đẹp hơn con vi gầm dép ngon đấy em tú mà lấy được thì đẹp kiểu cho con vi gầm mấy cái đồ này tập này khỏe lắm mất quỷ thư rồi à vậy thì mình lấy kháng phép được thì lấy nhá hoặc là lấy găng mất luôn à trong em xin vi đe nhà này lấy vi mất rồi à con vi ngon đấy trong em xin kháng phép cũng được lấy kháng phép anh em ạ tí làm mấy khăn nữa hoặc là lấy à, vút rồng hoặc là vi hoặc là gì nhở vút rồng hoặc là nói chung là lấy đồ thủ ở ui zin thật này từ từ nhá ngon đấy, dao này ngon quá chẳng biết có gặp lại anh nữa không vậy hmm, khá là ok nhà này à khá miều nhà này để con này ở đây kinh đấy để con brand đấy trông hơi kinh đấy à con brand thì ông kinh con ari với kinh cơ tú bỏ kính ra chị xem nào á nữa nữa nữa bỏ kính ra làm gì đấy bỏ kính ra làm gì đấy chị vi chị vi đòn em à bỏ kính ra em có thấy gì đâu em tú bỏ kính ra đần lắm <clears throat> làm tí văn nghệ đi em tú ở top một trong lòng bàn tay rồi à. <laughs> nữa nữa nữa khó lắm khó lắm bài này thì có thể là vào tay người khác thì tốt một được á vào tay mình thì nó hơi <laughs> hơi khó á hơi khó á mà sao mình nhá mỗi lần mình livestream ấy anh em ạ không hiểu sao một lúc sau kiểu đầu mình nó bị quay quay quay á do cái tai nghe này hay sao á, thật sự chắc là mốt mình mà kiểu ờ, khi nào mà có thêm một chút thu nhập á, mình phải đầu tư một chút ờ, một chút gì nhỉ một chút ờ, đồ đạc á nó hợp lý hơn nhá chuột bàn phím mất thứ mình cũng chưa có thành ra là mình nghĩ là mốt xong thì mình à, đầu tư đi nhà này blitz kéo seraphim nào ui con bọ này không biết là làm được gì không seraphim chiêu được một lần không hai này hai này chiêu được một lần này mình nghĩ là con catlin này lo được á cơ bản là con rác tầm này của mình cũng trâu cơ tầm này mình đánh đúng bằng đồ á bỏ kính ra đẹp trai phết chứ đùa phải không vậy phải không vậy đừng có kéo hai hai hai hai ê cảm giác mấy hôm nay nhá đây là game lần đầu tiên mình gọi là win trick được ấy không thật ra là hôm nay có một trận mình đánh win trick trên trên livestream đánh giải đúng không nhưng mà trận đấy thì mình à, đánh à, lên tám nó hơi sai ấy Ê, từ từ nhá bài mình bắt đầu ấy nè form nó vào vào nè bỏ ra con này được thì lên con này xong rồi lên cấp cho con này vào là năm nhà phát minh khá là ngon thì bỏ con này trước bỏ con này bỏ con này nãy em chơi game nhà kia chơi di lần ba quyền trượng mạnh và lờ em tú à ừ nói chung là mấy bài đấy thì chơi nói chung là kiểu có ten thì được thôi còn nếu mà để đánh ranh ấy vào người ta đấm nó to đầu á không kịp zone luôn đấy chứ mà lên mấy con đấy thì hơi khó lại gậy á ê đồ này quỷ thư thì ngon đấy nhưng mà anh em nhìn đồ này ê từ từ nhá đồ này thật ra là cũng ok không tệ lắm từ từ đã mình đang muốn lên cấp luôn đấy anh em ạ lên cấp thì hết bốn mươi tám tiền à bốn mươi tám tiền từ nhá từ từ á mình đợi đao sau đi ở lên anh em ạ nhà này thì v hai với cả random là cái máy chiếu à hơi kinh em ơi mình giống mất trích nhà này lắm mình đang tính bảo đao sau lên đấy mình cho năm nhà phát minh vào thì cũng được ê từ từ nhá <laughs> bài mình khỏe đấy ta bài mình khỏe vậy ta từ từ nhá mà em tú mạnh khởi vậy bài mạnh khởi vậy do có kèo đấy à. bỏ ra năm giây thôi chị xem đần như thế nào á phải không vậy năm giây đúng không đúng năm giây nhá vì chị á một hai ba không nhờ em tú bỏ ra đau mắt lắm chị vi ạ thôi nhá em tú đeo vào cái lên cấp cho năm cái ấy vào cái mất strict mai mất là ori hình tượng giác hà anh á ori hình tượng á nói chung là con ori được búp ấy thì nó mạnh thôi còn uh, nó giác hay không thì anh tú không biết nữa đầu á lên cấp đã anh em ạ con này vào này con này vào nữa đúng không con này thay con gần na đi mình nhắc thay con gần na đi cơ bản là bài mình đang ấy á bài mình đang đánh bằng à, gì nhở còn không thì như vậy thôi cũng được gần na bỏ đi này gần na không cần lắm đúng không đao này win đi thì đẹp nhưng mà nhà này mới nổ hũ xong à reanta hai với cả có con à, kia hơi kinh á Catelyn lo được không? Tầm này con Giác hai vẫn đang khỏe nên là cứ để đã anh em ạ. Bài mình ở trên đang chưa có tanh nhá. Thua rồi. Nhà này Jin hai luôn à? Nhà này đánh Renta xong rồi kẹp con Jin hai gì đấy? Nốt con. Không được nốt con à? Khó vậy, khó vậy. Em cận mấy độ mà trông mắt không mở ra nổi vậy hả? Em Tú có cận à, bốn độ rưỡi, bốn độ rưỡi với cả bốn độ mấy á em chè có gọi điện điện thoại em tú tâm sự chưa chưa chưa chưa chưa lên cấp xong rồi mất trick à ảo nhờ hmm. à ire thay con này ire thay con này cầm đồ thì có tài chế nhưng mà ire hai mình mới thay nhá còn ire một thì thôi anh em ạ ire hai mình thay sau mua lại mấy con này đã gravity đẹp trai và đánh hay hơn gớp chỉ á có đâu mọi người em tú dạo này đánh đần rồi kiểu hết thời anh em ạ à, quên làm níu thời mới hết nhở anh tú ơi cho em hỏi nếu mình lấy lõi thua có tính toán thua quái thì có tính không anh nhá chắc chắn là không rồi nhá thua có tính toán thua quái có tính không mà bán bán đi không tích tiền được cơ bé này đi mua mazaha lại em tú cảm ơn anh tô nhá em tú uống trà sữa không anh đặt ship qua cho ui anh tô hôm nay đấy vậy anh tô đáng yêu vậy anh tô uống uống anh tô ạ em tú không ngại đâu <laughs> một chút gọi là uống trà sữa từ anh tô không nhưng mà uống trà sữa vào thì đêm lại khó ngủ uống trà sữa ấy, kiểu ngày xưa em hay uống ô long á trà trà ô long á trà ô long chai ấy thì đêm cũng hơi khó ngủ rồi thành ra là uống trà sữa nó còn khó ngủ hơn nữa ngày xưa thì em có làm à, quán trà sữa từ từ em lấy đồ gì nhở em cần kiếm đúng không ui gì nick ngon đấy nhờ mình lấy kiếm anh em ạ ngày xưa thì em làm quán trà sữa ấy thì uh, em mình nói chung là làm lâu rồi ấy thì kiểu quen đấy với cả em lên được chức ấy, không phải lên chức gọi là lên được gọi là cấp cao hơn một chút đi thì em kiểu hay vụng trộm á ui yêu thế kiểu em vụng trộm được ấy thành ra là lâu lâu em mà cứ uống một chút trà đào với cả uống trà sữa ấy thành ra là về hôm đó đúng kiểu khó ngủ luôn siêu khó ngủ luôn ông hoàng vụng trộm vì tỷ từ từ nhá huyết kiếm không huyết kiếm thì nó hơi tù bây giờ mình đang muốn đợi một cái sozin hoặc là cái gì đó thì nó đẹp hơn nếu mà win thì mình bán hai con này đi nhá nhắn địa chỉ à, điện thoại với địa chỉ nào á được không vậy được không vậy anh tô anh tô đáng yêu đấy đợi em tú xíu đợi em tú hết trận được không hoặc là đợi đợi em tú à, đến một cái rau nào gọi là ổn ổn á cũng trộm ừ nói chung là kiểu anh hay hay uống uống uống uống kiểu uống lén á nói chung là uống lén thì nói chung là cơ bản là về cuối ấy, về cuối ngày thì thường thường là mấy quán trà sữa nó sẽ có những cái đồ dư ấy, kiểu sẽ có những đồ gọi là giữ lại được và có những đồ gọi là bỏ đi thì bây giờ thay vì bỏ đi thì mình uh, mặc dù là là là chủ cũng không cho đâu nhưng mà bây giờ bỏ đi thì mình cũng thấy phí ở ờ, uh, mà bây giờ phí thì sao mình phải là cái người uống đi thôi kiểu mình sẽ nghĩ là ngoài kia người ta không có ăn ở đây thì bỏ đi phí thế mà nốt đa đứa đúng vậy sao nhìn với bọn thuật sư này ngán ngẩm ấy nhở ê từ từ nhá thua ít này bài mình zin hai vừa rồi là win đấy chứ đùa đâu zin hai là win đấy zin hai là win đấy zin hai là win thua vậy mối tình vụng trộm của pt là ly trà sữa à. ngày xưa mình nghiện trà đào cơ trà đào kiểu mỗi lần mà mình uống ấy khá là ngõ năm tướng bốn vàng nhưng mà bây giờ mình nghĩ là mình nhiều đồ á bốn tướng năm vàng không ngon đâu thật sự nhưng mà nếu mà ra được con dây xì thì bài mình mắc binh luôn hoặc là ra được zin x nhở nói chung là cái nào cũng ngon cơ bây giờ mình lấy cái này cũng ngon lấy cái này cũng ngon ê lấy cái này không lấy cái này hợp lý hơn á tại vì cái này mà ra cho mình galio xong rồi mấy con như kiểu à, galio rồi nói chung là mình nghĩ là không ngon đâu thật nếu mà để đánh chắc cốp thì lấy cái này ngon hơn nè hứa luôn hứa luôn mọi người tin năm tú lần này đi tin năm tú lần này đi một lần thôi chỉ một lần thôi em nhé thôi từ từ đã sau ra quá mình rôn nhá tầm này mình nghĩ là mình vẫn đang đép được tí mình thay ire các thứ vào cũng ok á trên hà nội có bay min không mà trên bà nội á em thấy người ta hay ship ờ, có hình như là có nhưng mà gần chỗ em thì hàng em thấy người ta hay ship cái gì anh tô nhỉ từ từ để em nghĩ lại đã nhớ lại đã em nhớ là người ta hay ship bằng cái ờ, nao ờ hay ship bằng nao với cả cái gì mà màu xanh cam cam á cái màu cam cam á thế em có ăn gạo 45 khí không để chị ship qua luôn à có chị vì em tú cần á trong cái thời gian này em tú cần đã không để hết giải đi hết giải chị vi là em kim tú có một kèo trần lý hưng ấy nhá nói chung là mình nghĩ là cái này ngon á tại vì bài mình nhiều đồ quá anh em ạ cơ bản là hai lõi đầu của mình là hai lõi đồ á nên thành ra là lấy hợp lý luôn không có không có phí đâu không có thừa đâu mình nghĩ là trận này mình lấy cái này hợp lý á có những trận thì mình sẽ nghe anh em được nhưng mà có những trận kiểu mình sẽ có cái ý kiến riêng á nhiều khi mình có thể là không đúng đâu nhưng mà mình cứ lấy theo cái cảm nhận của mình nhá chiến thần công hiến nè chiến thần công hiến xong rồi ra cho mình mấy con galio xong rồi em tú đi cái zeji cái thứ ờ à, zeji thì cũng xài được nhưng mà thôi anh em ạ mình lỡ lấy mất rồi từ từ nhá bây giờ mình thay như vậy vào không tại vì trước sau thì mình cũng phải thay á cho con nào cầm cái này nhở cho con uh, à, blitz cầm nè nó sẽ tăng cái ấy con này cầm này hợp lý chưa thì con này cầm tim băng đấy mỗi con là một đồ ra chiêu cả tim thay vì như vậy ngon hơn mấy cái con năm vàng không bốc đồ này cho jc đồ tanh cho lên trên đồ đen xuống dưới là đẹp ừ hay luôn đấy hay luôn đấy hay năm bom hợp lý hợp lý hợp lý nhưng mà tầm này anh tú cứ bình tĩnh đã thông thả đã sojin này sojin nó xét hợp lý này chứ bây giờ huyết kiếm vào quyền trượng à thôi mình nghĩ là sojin đi tí nữa con seraphin đánh cũng ok nhưng mà chắc là mình nghĩ là mình phải roll một chút á bài mình đang hơi hơi yếu anh em ạ hơi yếu một chút mình cần con zin hai hoặc con bram hai thì mình dừng ui daisy à từ từ nhá mình đang thiếu một con gì nhở thiếu con sliu đúng không kazik hai con à từ này từ này từ này hay á hay á tí nữa mình đôn một con sriu nữa sojin này hai con ire à hai con ire với cả hai con này à hai con kazik nữa à nói chung là con jihin này không có gì nhở không có xạ thủ hơi yếu còn không một tí nữa mình kẹp con iz vào cũng được nhở iz tạm tạm đi à, đau đau đau đau đau lấy bốc đồ ánh sáng auto vào tốt à ừ à, bốc đồ auto kiểu nó dễ đẹp á nói chung là lên được con iz hai thì mình thay con jihin nhá ra được con nào hai thì mình dùng thôi khazik thì chắc là thôi bỏ anh em ạ bây giờ chỉ ôm được một trong hai thôi mà jihin thì mình thấy nhiều nhà đánh rồi ấy không biết là còn không hoặc là kiếm con sriu nữa đẹp level tám mà kiếm sriu à no húp à phải kiếm phải